Xin chào anh em à, Video hôm nay thì à, mình xin giới thiệu với anh em về một cái à, đồ nghề để anh em chơi à, lương bịp và ba cây bịp à, cái sản phẩm này thì anh em chơi thì anh em không cần phải lùa bài vào cả anh em dùng hoàn toàn bài thứ chín đó là một cái áo à, đổi bài áo đổi bài thì chắc chắn là nhiều anh em đã từng à, sử dụng qua nói chung là cách đây cũng lâu rồi có rất nhiều cái mẫu được đổi này. nhưng mà ngày xưa cái máy móc của nó là nó hay bị kêu và nó hay bị kẹt lá bài làm cho nhanh các cuộc chơi là khó sử dụng dễ lộ ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu ra cái một cái mẫu áo mới và cái mẫu áo được bài cổ tay rất thời trang và đảm bảo với anh em về cái máy móc của nó rất là tuyệt vời luôn nó rất êm và rất là chân chu không hề bị à, kẹp hay là bị cắt lá bài một số anh em chưa từng va chạm qua cái à, áo đổi bài hoặc là cái công nghệ đổi bài thì chưa biết cách chơi của nó thì clip này thì mình cũng dạy anh em cách dùng luôn ví dụ nhé anh em đi chơi liêng chơi liêng thì anh em sẽ lấy trực tiếp lá bài của cái em lá bài em đang chơi đấy để hao nó vào ví dụ là anh em chơi liêng bốn nhà như này anh em lên bài và anh em đây thì à, anh em thấy điểm số là bài điểm có thể vắng bài này anh em sẽ không theo anh sẽ úp bài và nọc đúng không thì trước khi úp bài thì anh em à, làm tác thao ra bài của tôi cách tháo đơn giản thôi anh em có bài gọn gàng tất bài chữ V như này Đấy. và để lên cửa tay cửa tay này là hai thành công này sau đó em chạm đơn hai lá này vào lật và làm tác cháo bài để cái lực hắc lên này chín điểm này này à, thua này bảy điểm này Đấy. bây giờ sang ván tiếp theo anh em à, đã có pin ghi trong người rồi ví dụ tôi là người thế đi chơi như này hiện tại giờ tôi đi ghi trong người Rồi hơn à, nhà ta một cây để có phương án được không? mất 9 điểm 3 điểm số cao rồi thì tôi để nguyên điểm này tôi chơi tôi không cần đổi nữa 7 điểm này nhà 9 điểm này nhà 6 điểm này nhà tốt nhất hơn nhà kia thất lô gọn mình giấu đi nhưng mà mình không phải bán làm những đổi à, thi thoảng mình dùng đến nó thôi giống như anh em à, xem là bóng ấy đội hình có một người nhưng mà sẽ luôn có ba cầu thủ dự bị Đó, họ không bao giờ tu hết ra người vào sân mà các phải dự bị dự bị để thay thế vị trí nào nó à, kém thì nó thay thế thôi đây tiếp tục tám điểm vàng Đó, 8 điểm vàng thì uh, quy duy bên trong mình thấy quy duy học là văn liêng 10 di quy đúng không thế cái 8 sang quy duy để có văn liêng 10 di quy xem bài này bao nhiêu điểm không điểm này hai điểm này 6 điểm này trên báo ngược nhất đây liêu 10 cái quy đấy và chúng ta lại tiếp tục uh, chơi và chúng ta lại có cây 8 trong người Đấy, bán bài này 9 điểm bài điểm số to rồi không đổi nữa một điểm này không một điểm này sáu điểm này Đấy. cho nên là anh em không phải bắn nào cũng đổi đúng không và chúng ta chỉ cần à, khi nào chúng ta cảm thấy bài ta bé mà cái lá bài trong người nó hợp đánh đổi thôi cách thức đổi rất đơn giản anh em cho lá bài mình muốn đổi vào lá bài mình giấu bên trong nó sẽ tự động nhả ra cho mình đây là 8 điểm rồi 8 điểm thì bằng à, đổi cái 8 ra thì bằng à, bé hơn thì không đổi nữa đúng không 5 điểm này 8 điểm này Đấy. thì nhất này đúng không nói chung là chúng ta vừa chơi xanh chín nhưng mà chúng ta vẫn à, bị được người ta bị thức của xanh chín anh em nhé dù là ai làm chuyên ai chia bài cũng được đây lúc này cần phải đổi đây hiện tại có 3 điểm bài phải đổi cây 8 ờ, tăng cây 3 để có 8 điểm bài à, thì động tác thế này chờ tất cả mọi người bài chỉ nên động tác ờ, đấu uh, bài Đấy. em nhé mình mình bấm một tí đây để đây rút ra để bán em xuống bốn điểm này một điểm này năm điểm này tám điểm này Đấy. trước mình chỉ có hai điểm thôi ba điểm thôi giờ thành tám điểm rồi đoạn nhất đúng không Và chúng ta đã có cái ba bên trong rồi chúng ta có cái ba bên trong rồi chúng ta bắt đầu lên bài lên bài chơi bàn sau 4 điểm bài bốn bài thua đựa đổi cái tổ thôi rồi cây 10 à, sang cây 3 để có 7 điểm bài 7 điểm nhé không điểm này 4 điểm này Đấy, dạng nhất em khi chúng ta mà đi chơi chúng ta chỉ cần một cái áo nó đổi bài thôi ta sẽ thắng rất là nhiều luôn cách thức dùng của các bài như thế đơn giản và hiệu quả rất cao thì à, anh em đi chơi thì anh em không cần phải à, mang bài theo có những à, cuộc chơi thì nó bùng phát gọi là bộc phát đấy nó không sắp xếp được thời gian anh em có thể uống rượu uống chè vào hoặc là đi đám xá hay là anh em đi làm cũng không uh, văn phòng tranh thủ nghỉ trưa thì mình không xác định là chơi nhưng em đủ chơi là mình cũng chẳng có cái công nghệ để chơi mà áo này rất đẹp em nhé áo kiểu dáng thể thao trẻ trung rất đẹp anh em nào mà có cái nhu cầu về cái mẫu áo đổi bài của tay này thì lại tôi có số điện thoại trên màn hình anh em có thể trực tiếp đi cơ sở để kiểm tra hàng để thử hàng để cảm nhận sự sản phẩm chuẩn chỉ Đó. đáng đồng tiền bắt gạo thì hãng lấy chúng tôi bán hàng rất là uy tín cho anh em có hành hàng hoàng cho anh em Xin chào anh em